ở tập này em xin gửi bà con về cái thứ ba đó là nguồn nước thì cái nguồn nước là bà con nuôi ốc là bà con phải sử dụng nguồn nước sạch là gì thì cái pH là cái chỉ số đặc trưng về axit và cái độ kiềm của nước bà con thấy đây là hiện tại bên em đang thay nước bằng phương pháp xả tràn ờ, uh, độ limit là supertensi khi mà thay nước xong á bà con tiến hành sát trùng nguồn nước bằng cái vôi và chúng ta sẽ tiến hành là xịt uh, đều lên bể nha bà con bà con cứ xịt trực tiếp lên con ốc luôn và ngày hôm sau thì bà con quan sát cái à, cái bể như bà con thấy bên dưới là nếu mà con ốc nó có hiện tượng là bò lên thành bể hoặc là bò lên bèo à, coi như là cái à, nó bò lên khỏi mặt nước đó, là có nghĩa là cái nguồn nước nó có vấn đề có thể là cái lượng nước mưa nó quá nhiều và khi mưa nó mang theo lá cây nó nó động lại palomo. Dice que tiene millo, pero no tiene nada. Tengo Gucci, Prada, Valenciaga, todo lo que tú quieras ver. Palomo, alerta. Porque tengo los millones, chones, chones, chones, chones, chones. Porque tengo los millones, chones, chones, chones, chones, chones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Porque tengo che che che che che che che che che che che Porque tengo los che che che che che che che che che che che che che che che che Nada no me hace feliz, para ti falta Yo juego con mil amos y mil en tu la banca Egocéntrico como el pana Xin chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại học quyền thấp thì hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con về kỹ thuật chăm sóc tóc giống con khi mới lấy đóng về ở tập trước thì em có gửi đến bà con về hai bước đó là kỹ thuật thả giống và thức ăn thì nếu bà con nào mà muốn tham khảo lại thì có thể tham khảo ở bên phía trên ở tập này em xin gửi bà con về cái thứ ba đó là nguồn nước thì cái nguồn nước là bà con nuôi ốc là bà con phải sử dụng nguồn nước sạch nguồn nước sạch ở đây có nghĩa là không phải là nước trong mà là nó là nước ờ, không bị nhiễm các loại thuốc hóa học phèn mặn và axit và axit là nước mưa đó và cái độ pH là nó sẽ lớn hơn 6.5 và nhỏ hơn 8 như thế thì nó sẽ thích hợp cho con ốc phát triển thì ở trong cái uh, nguồn nước em xin gửi đến mặt con bốn nội dung như sau thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái độ pH trong từng nuôi thủy sản cũng như nuôi ốc thứ hai là bên em sẽ ờ, gửi đến bà con về cái cách thức để chúng ta thay nước một cái bể thứ ba là em sẽ hướng dẫn bà con sử dụng cái dôi super canxi ờ, hoặc là cái um, dôi dolimit để ờ, sát trùng nguồn nước và thứ tư là em xin gửi đến bà con về một số cái lưu ý về cái nguồn nước khi bà con ờ, nuôi con ốc trong cái mùa mưa sắp đến thì ở đây em sẽ tiến hành đo cái nguồn nước đo cái pH trong cái nguồn nước mà chẳng bể bên em đang nuôi thì hôm qua là có một cái ờ, trận mưa ờ, cũng ờ, không lớn cho mấy thì bên em cũng đã tiến hành là thay 50 phần trăm nước rồi thì bây giờ sẽ tiến hành đo lại cái pH đây là cái bút pH nha mọi con cái bút này thuộc dạng xịn đó nó tám trăm mấy tám trăm mấy chục ngàn thì mua trên trên mạng thôi đấy như bà con thấy thì uh, hiện tại là pH trong nước là nó tầm khoảng 6.5 nên nó vẫn còn giảm tiếp nhiệt độ là 31 độ thì cây bút này là nó có ờ, chức năng hiện cái nhiệt độ nguồn nước luôn và cái bút ờ, như thế này thì cái độ chính xác nó rất là cao nó cao hơn cái bút ờ, chúng ta mua trong mấy chục ngàn đó bút màu vàng đó thì nói chung là tiền nào của nấy thôi cái bút kia thì nó tầm nó đo được tầm khoảng độ chính xác khoảng 70 phần trăm rồi rồi pH này là tầm ở 6.4 thì nó xuống dưới mức cho phép rồi nó phải trên 6.5 nằm ở mức ờ, trung tính 7 thì phát triển cao hơn thì em ờ, chia sẻ với bà con về cái độ pH cái độ pH là gì thì cái pH là cái chỉ số đặc trưng về axit và cái độ kiềm của nước pH mà ờ, thấp thì nước có chứa nhiều axit và cao thì nó sẽ độ kiềm và pH bằng 7 thì nó nằm ở mức trung tính pH trong môi trường nhân tố thì nó có ảnh hưởng rất lớn trực tiếp đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cái vật nuôi như là tỷ lệ sống sinh sản dinh dưỡng thì cái pH mà thích hợp cho sinh vật nó phát triển đó là khi sinh vật phát triển là từ 6.5 đến 9 thì chúng ta nuôi ốc thì nó sẽ nằm tầm khoảng từ 6.5 đến 8 mà khi mà pH trong môi trường quá cao quá thấp á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hệ sinh vật pH thì nếu mà quá thấp hoặc quá cao cũng không được chúng ta sẽ có cách thức để chúng ta sẽ tăng pH hoặc là giảm pH để đưa nó về cái mức uh, trung tính thì pH mà nhỏ hơn 7 á, là do cái nguồn nước chúng ta bị xì phèn như nước mưa là các cái sự phân hủy cặn bã của thức ăn hoặc lá cây thì ammoniac có nghĩa là cái ờ, cái cái phân của vật ờ, nuôi đó nó nó phân hủy thức ăn thừa nó làm cái cho pH nó giảm thì để tăng pH á, là bà con có thể sử dụng cái uh, cái vôi cái uh, ờ, vôi super canxi hoặc là cái uh, ờ, dolimit á, chúng ta bón vào để uh, làm tăng cái uh, pH và bà con không nên sử dụng cái uh, vôi đá vôi đá nó làm cái uh, pH nó tăng rất là mạnh sẽ có hại cho vật nuôi nếu mà con sử dụng cái vôi đá thì bà con chú ý là sử dụng với cái thấp thôi nói chung là nó nó, nó mạnh cái vôi mà cục đó vôi mà mua tiền vật tư đó nhưng mà con mua ờ, super pencil có mà mua mấy vật tư vỏ ờ, đá đó thì ờ, chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái cách mà để giảm pH thì có cái nhiều cách em chia sẻ nếu mà con cái cách mà gọi là thực tế và gần gũi nếu mà con nhất đó là mà con sử dụng lá bàn cái lá bàn mà con để vào bể cái lá bàn khô nhưng mà con, con rửa sạch để thả vào bể thì cái lá bàn có một lượng axit sẽ làm cho pH giảm từ một đến hai độ thì hiện tại là cái ờ, nước trong cái cốc này là có pH là 6.5 thì em sẽ ờ, tiến hành ờ, pha một ít vôi vào để đo lại pH coi xem cái vôi nó sẽ làm cho pH nó tăng lên được khoảng bao nhiêu chúng ta sẽ ở đây nước rất là ít em chỉ để một tí thôi chỉ cần một tí vôi thôi vì để vô là vôi nó sẽ làm tăng pH thôi sẽ tăng từ 1 đến 2 độ trở lại trong cái nguồn nước của mình và em sẽ cắm một vô đó, bà con thấy là cái à, số trên cái bút nó đang tăng còn đây nó đang tăng dần thì voi nó bắt đầu tan nha bà con ở đây nó chưa ổn định để em sẽ à, đợi cho nó tầm khoảng 30 ờ, phút sau cho voi nó tan hết để xem coi cái ờ, lượng pH chúng ta sẽ đo lại một nữa để xem cái lượng pH nó nằm ở khoảng bao nhiêu rồi thì bây giờ em xin ờ, qua cái bước thứ hai đó là cái cách thức để thay nước trong cái bể thì cái nguồn nước mà bà con thay đó là bà con sử dụng cái nước sạch đó là không nhiễm hóa học không nhiễm phèn mặn và axit thì một tuần bà con có thể thay một lần hoặc là chúng ta có thể lâu hơn và tùy vào cái thực tế cái nguồn nước thực tế á, nó có bị uh, hôi hay bị thối gì không thì vào thức ăn của bà con cho nó ăn nữa thì nước ốc là chúng ta không nhất thiết là phải thay nước thường xuyên và còn về cái, cái cặn đáy á, bà con cứ để nó nằm ở dưới nó sẽ lắng xuống và làm cái ờ, nguồn dinh dưỡng cho cái thủy sinh thì khi mà thay nước á, là bà con thay từ 20 đến 50 phần trăm cái lượng nước có trong bể và bằng phương pháp xả tràn thì bà con làm bể là bà con phải ờ, có cái hệ thống xả tràn có nghĩa là cái mực nước nó lên tới cái tầm khoảng bao nhiêu là nó sẽ tràn ra ngoài bà con sẽ ờ, thay nước bằng bát xả tràn vì mùa mưa cũng sắp tới rồi nếu mà bà con không có xả tràn thì nó nước nó nhiều quá nó sẽ làm tràn cái bể và tràn học ra ngoài luôn khi mà thay nước là bà con không được thay quá 80 phần trăm cái ờ, cái cái nguồn nước có trong bể tại vì nếu bà con thay 100% lượng nước thì nó sẽ làm cho con ốc nó bị sốc mà khi mà con ốc nó sốc nước thì nó sẽ bắt đầu bò đi nó sẽ bò lên ờ, thành bể hoặc là nó sẽ bắt đầu hao nên bà con chú ý bà con thấy đây là hiện tại bên em đang thay nước bằng phương pháp xả tràn nguồn nước nó sẽ được đưa vào cái đầu đằng kia nhưng ờ, mà đằng kia nha bà và sẽ được xả tràn vào cái uh, ờ, ống xả tràn đây cái ống tràn này đang tràn ra đây nước thì chúng ta sẽ thay một cách uh, nhẹ thôi ta đừng ờ, không nên làm động cái khoang lên làm động khoang thì cứ làm cái đục cái bể ở đây bên em thay bằng một cái máy bơm cá cảnh thôi cái máy này có công suất là 20W nó bơm khá là nhẹ nhàng thì em sẽ tiến hành đo thử cái pH của cái nguồn nước mà chúng ta thay cho bà con xem cái nguồn nước mà chúng ta thay là chúng ta phải kiểm tra xem coi nó có uh, cái độ pH nó có ổn định được không nói chung là cái nguồn nước chúng ta thay chúng ta phải đảm bảo là hóa có sống được chúng ta thay mà cái nguồn nước nó nhiễm uh, hóa học hay là những phèn gì, đó là chúng ta sẽ ờ, nó sẽ không không sống được thì em sẽ đo cái pH cho đó đây là cái ph của cái nguồn nước mà bên em ờ, thay vào thay vào bể đây nó nằm ở mức uh, ờ, 7 trung tính nhau. bà con nước này là con ốc phát triển ờ, rất là tốt thì cái nguồn nước này là bên em lấy dưới ờ, lấy ở phía cái ao cái ao sen bên em đang nuôi ốc của mẹ phía dưới ao sen sen thì nó lọc nước cũng rất là tốt đây là ốc nó đang đeo vào cây để tượng nhau đó ốc này ờ, từ khi em xuống giống là được ờ, hơn 21 ngày lúc trước thì em xuống giống khá là nhiều mẫu từ 1 cho đến 7 tuần để ờ, cho bà con quan sát được hai cái bể này thì em đặt ở trong tháp 10 ở đường đường đợt hai để nó thuận tiện cho bà con tới tham quan luôn nằm ở cái mặt lậu đây lớn có nhỏ có khá là nhiều đầy đủ hết nhau không thì bên em sẽ tiến hành nuôi cái bể này cho tới lúc uh, sinh sản luôn ở đây con ốc nó sẽ ờ, ăn các cái loại uh, thức ăn từ uh, cái tay tượng lá nó héo xuống đó thì à, buông súng có rất thích bông súng nha bà con nếu mà một cái bể mà bà con trồng bông súng xuống thì ốc nó sẽ bơi về đấy một, một cái ao mà có bông súng mà tìm hoặc cái uh, à, bông súng kia mà không thấy ốc thì có nghĩa là ao đó không có ốc nếu mà muốn tìm ốc thì cứ lại cái bộ bông súng mà giật ra nó bu nhiều lắm nó ăn lá bông súng và bông bông của cái bông súng nó héo xuống nó ăn luôn thì đây bà con thấy đây là cái cốc hồi nãy em để vô rồi đó hiện tại giờ BH nó lên được 7.6 rồi còn thấy không sau nửa tiếng thì BH đã từ 6.4 nó lên được 7.6 như vậy là ổn định rồi nhưng mà voi voi voi đã có tác dụng là tăng pH Tại là bên em đã thay nước xong là cho vô à, chạy cũng tầm à, gần một tiếng rồi nó nó đã nước đã xả ra tràn ra tầm ờ, chung là cũng 50 phần trăm rồi đó nên em đã dừng lại thì em sẽ ờ, qua cái bước thứ ba đó là hướng dẫn bà con sử dụng cái voi super canxi và voi um, lolimit để uh, sát trùng cái nguồn nước thì đây là voi uh, lolimit là super canxi khi mà xả nước xong á bà con tiến hành sát trùng nguồn nước bằng cái vôi là bà con chú ý là chúng ta sử dụng với cái liều lượng đúng chúng ta không được dùng quá liều nếu dùng quá liều thì con ốc nó sẽ sắp nguồn nước và nó bắt đầu bò lên thì bà con sử dụng cái vôi này với liều lượng là một cái muỗng cà phê cho hai lít nước cái bể ở đây của em là hiện tại là 6 mét vuông thì em sẽ xịt từ 1 lít đến 2 lít nước và công dụng của cái vôi này đó là sát trùng nguồn nước tạo vỏ cho con ốc ngăn ngừa con ốc bị mòn đít và có một số công dụng khác đó về cái ờ, con ốc trong cái giai đoạn ờ, gọi là giai đoạn sinh sản thì khi nào mà tới cái bể này tới giai đoạn sinh sản thì em sẽ sử dụng con này và hướng dẫn tiếp bà con về công dụng của nó và cách sử dụng để cho bổ sung cái ờ, vôi cho con ốc nó vào giai đoạn sinh sản đây là vôi super canxi nha bà con canxi mịn luôn nó không phải bôi đá mình đâu nó nó sai nhuyễn qua rồi còn à, đây là cái bình à, hai lít nè bình này 45 nha bán rất nhiều ngoài chợ và con có thể mua bình to hơn thì sẽ sử dụng một cái muỗng uh, cà phê đây một muỗng đầy luôn nha bà con chúng ta sẽ để vào uh, khuấy đều lên bà con nhớ là khuấy lên cho nó tan ra con để mà vô mà không khuấy hoặc lắc lên nó nó, nó lâu tan lắm chúng ta sẽ khuấy ờ, đặc biệt lên cho nó tan ra và chúng ta sẽ tiến hành là xịt uh, đều lên bể nha bà con bà con cứ xịt trực tiếp lên con ốc luôn có nhiều bạn là sợ không xịt trực tiếp như ờ, chúng ta cứ xịt trực tiếp con ốc nó uh, cái liều lượng voi này không có nhiều giúp nó uh, giúp bổ sung luôn cái uh, đất phá cho con, con ốc luôn rồi con ốc nó vào giai đoạn sinh sản nó còn cần vôi để uh, tạo trứng mà bà con nên bà con đừng có uh, sợ là cho nên tự nhiên tới con ốc nhưng mà phải đi sử dụng đúng liều lượng nhiều quá cũng không được giống như chúng ta mà thuốc bác sĩ cho chúng ta ba liều chúng ta sử dụng trong uh, ngày mà con cơm lại uống một ngày thì nó sẽ trào bọt mép thôi nhưng mà con uh, chú ý thì em đã tiến hành là ờ, xịt xong cái voi nha bà con em sẽ tiếp tục gửi đến bà con cái bước thứ tư đó là về một số lưu ý khi mà chúng ta ờ, nuôi ốc trong cái bể bạc vào mùa mưa thì ờ, khi vào mùa mưa thì đối với những cơn mưa đầu mùa cái lượng nước mưa nó sẽ mang theo khá là nhiều cái axit có trong mưa vì vậy khi mà trời mưa xong là tầm khoảng 1 đến 2 giờ sau bà con sẽ tiến hành thay từ 20 đến 50 phần trăm nước bằng cách xả tràn và chúng ta sẽ tiến hành xịt vôi bà con cứ ờ, xịt vôi với cái liều lượng mà giống như chúng ta thay nước bình thường thôi và bà, ngày hôm sau thì bà con quan sát cái ờ, cái bể như bà con thấy bên dưới là nếu mà con ốc nó có hiện tượng là bò lên thành bể hoặc là bò lên bèo ờ, coi như là cái nó bò lên khỏi mặt nước đó là có nghĩa là cái nguồn nước nó có vấn đề có thể là cái lượng nước mưa nó quá nhiều và khi mưa nó ờ, mang theo lá cây nó nó đồng lại ở phía dưới nó ờ, làm cho pH nó giảm chuột giảm quá mức cho phép thì con ốc nó sẽ không sống được nó bắt đầu nó bò lên không được nước và khi mà chúng ta không xử lý thì nó sẽ bắt đầu hao vì vậy khi mà có hiện tượng ốc bò lên bà con tiến hành thay 80% nước trong bể và sau khi thay thì bà con sẽ sử dụng cái nguồn nước mà có trong bể đó còn sử dụng chính nguồn nước đó đưa vào bình xịt chúng ta sẽ xịt lên hô hấp mục đích là chúng ta sẽ à, xịt lên để cho hô hấp nó nó cảm thấy cái nguồn nước mà nó à, ở dưới bể là sống được thì bà con có thể xịt cho nó rớt xuống luôn bà con xịt thì mà xịt lần đầu tiên thì nó sẽ tiếp tục bò lên bà con xịt từ 4 đến 5 giờ sau thì con ốc nó sẽ bắt đầu ổn định lại và không bò lên nữa thì à, khi vào mùa mưa mùa mưa thì bà con biết là cái à, mùa mưa nó mưa rất là thường xuyên thì bà con cái bể bà con cần phải có một cái hệ thống gọi là hệ thống thoát nước mưa hệ thống chống tràn đó thì bà con khi mà cái hệ thống đó nó à, nó mưa khá nhiều thì nó sẽ nước mưa sẽ theo hệ thống đó, nó thoát ra và khi vào mùa mưa thì mưa thường xuyên ngày nào cũng mưa thì cái lượng axit trong nước mưa nó giảm dần và con ốc nó cũng sẽ quen với cái cái cái lượng nước mưa đó nên bà con không cần phải thay nước nếu mà mưa mà thay nước thì vào mùa mưa chắc ngày nào cũng phải thay bà con không cần thay nước mà chúng ta chỉ cần xịt vôi chúng ta xịt vôi để ổn định cái nguồn nước cũng như là quan sát cái bể xem coi con ốc nó có hiện tượng bò lên bể hay không thì nếu mà có bò lên bể thì chúng ta cũng phải à, thay nước thay à, thay nước và xịt à, nước cho nó suốt. nếu mà bà con không có làm cho con ốc nó ờ, quay lại bể thì nó bò lên thì nhiều khi nó sẽ khô và nó hao luôn thì à, em cũng đã trình bày xong về vấn đề nguồn nước trong cái bể nuôi đây là ốc à, giống nha bà con ốc giống này à, ờ, hiện tại thì hàng tuần bên em sức từ 100 đến 150 ngàn con thì cứ đầu tuần thứ hai thì em sẽ ra cái phiếu đặt hàng cho những người nào đặt hàng ra phiếu và gửi đến Zalo và cứ um, sau khi chốt được phương thức thanh toán thì bên em sẽ gửi đến bà con cái phiếu giao hàng trong phiếu giao hàng thì sẽ có đầy đủ thông tin về số lượng cũng như là những người giao sẽ liên hệ trực tiếp đến à, bà con để hẹn à, thời điểm giao thì hiện tại là bên em có hình thức hai hình thức đó là một là bà con có thể đến trực tiếp chạy tham quan và lấy giống thứ hai là bên em sẽ ship xe khách ship xe khách nhưng mà con chứ không thể nào mà người đi giao được đâu ship xe khách xe có tiếng xe và bên em làm việc trực tiếp qua cái Zalo của công ty bên em bên em là có pháp lý đăng ký pháp lý đóng thế đàng hoàng thì à, khi mà bà con à, đặt giống bà con có thể lên trang web trang web ốc.udem.com nhưng mà con bên em có thiết kế một trang web bà con cứ lên đặt giống bên em sẽ liên hệ lại và có zalo của trang trại của em tháp chốt đơn hàng qua zalo giấy tờ nói chung là rõ ràng hết nhưng mà con không có làm việc qua điện thoại đâu nhiều khi làm việc điện thoại thì bé kè này đó cho nên làm việc bằng giấy tờ và gõ ràng ở tập sau thì em sẽ gửi đến bà con về phòng ngừa một số bệnh cũng như là chúng ta sẽ nuôi một số con vật thủy sản khác trong cái bể nuôi ốc này em cũng xin ờ, kết thúc cái video ở đây thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video thì nếu mà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bạn em gửi đến bà con à, xin chào bà con ngày bà con ở các video sau xin chào và hẹn gặp lại